Dạ, xin chào các bạn đã theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Xin giới thiệu với các bạn đây là một cái hệ thống điện của xe bốn bánh này Tên cái này đã được đấu lối sẵn hết rồi là về các bạn chỉ mua về dùng thôi Đây là bàn ga này Còi này Đèn pha, đèn hậu này Đồng hồ báo điện này Đấy, báo công tơ mét này động cơ này tay phanh tay đạp chiều này cũng công tắc này ổ khóa này Đấy. đây là hai công tơ mét này cái công tơ mét này thì nó hoạt động dựa trên cái nguyên lý điện áp thôi nhưng mà nó tính ấm ướm cho nên là nó mang tính chất là đẹp mắt tuy nhiên thì à, tốc độ nó cũng à, gần tương đương với những cái gì à, mình chạy thử ngoài thực tế nó cũng tương đối chuẩn đấy nó đo bằng điện áp thôi đây là đồng hồ này đèn lùi này đó. đèn pha Đấy. đây đây đèn là báo đèn pha này đèn pha này cái này thì nó là đèn nét nó không có chức năng xa gần đây đấy đây nó không có chức năng chớp này xi nhan thì đây là cái chức năng à, xi nhan dừng à, dừng à, khẩn cấp này còn đây là xi nhan từng bên một này kia à, đấy là xi nhan nó có cả đèn lùi này đấy đây là cái đèn lùi này đèn lùi thì nó có màu trắng thì à, đèn lùi thì khi à, lùi thì nó sẽ đảo chiều động cơ à, cái hệ thống để nuôi cái à, bộ nguồn à, đèn chiếu sáng và còi này thì à, nó ăn qua một cái con hạ nguồn 30A đây là bộ hạ nguồn này và điều khiển này đây là điều khiển và hạ nguồn 30A này còi này còi thì à, cái dây này là có chức năng bắt mát và khung các bạn nhé các bạn à, mua thiết bị bên mình cứ yên tâm là được đấu lối sẵn video đến đây à, là hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn à, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo à, để nhận được những cái thông báo khi à, mình đăng những cái video mới lên